ít người làm cái này thế để thiết kế bìa sách thì ờ, đầu tiên là các bạn này các bạn phải ờ, đặt kích thước trang nhá các em ghi cho thầy đầu tiên là chúng ta phải đặt kích thước trang sách nhá đầu tiên là các bạn phải đặt kích thước trang sách thế bây giờ thầy lấy ví dụ chúng ta có một cái à, tạp chí à, kích thước ở khoảng để thầy lấy xem kích thước vào khoảng hai khoảng 19 khoảng 1927 chẳng hạn thế thì uh, trong cái phần layout đây các em chú ý cho thầy nhá chúng ta đặt hướng giấy cho thầy hướng ngang Đấy. hướng ngang nhá Rồi. hướng giấy nằm ngang nhá chúng ta đặt hướng nằm ngang sau đó các bạn uh, vào size các bạn chọn kích thước lớn này Đó, bây giờ thầy mới nhập này chiều ngang chiều ngang thầy cứ để cho em là 45 đi 45 cm để cho nó rộng cho em nhìn chiều cao chiều cao đấy là đây là cái, đây là kích thước giấy nhá kích thước của cái phần ờ, đó kích thước của cái phần mô tả nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái ờ, ta sẽ chèn vào đây một cái khung khung như sau Đấy, và sẽ đặt cái này thì có hai cái bìa bìa trước bìa sau cùng đặt trên một cái Đấy. em đặt cái này và em xem kích thước ở đây nó hiện luôn đây nhá chúng ta cho chiều rộng là nó chỉ khoảng vào cỡ khoảng 18 đi rồi sau tính sau cứ cho 18 cm nhá. đấy là chiều ngang Đấy, 18 còn chiều cao chiều chiều ngang 18 chiều cao 27 chiều cao 27 thì thầy chiều cao 27 để em để cho thầy hai chín nhá để em để 30 đi 30 là để cái đây là chỉ là cái cái giá giá đỡ thôi nhá Đấy, cái này chỉ là cái giá đỡ thôi Đấy, giá đỡ của nó nhá đặt kích thước vào đây là cho thầy là 2718 27 cm nhé cái này là bé hơn một cái tờ A4 đó yeah, xong rồi các em uh, giữ cần trôn nhân thêm một cái nữa để sang cái bìa thứ hai nhé yeah. à, một cái bìa thứ hai hai cái này chúng ta chú ý cho nó bằng nhau các em chọn align các em chọn top là bằng nhau về đỉnh à, nó bằng nhau phía trên đấy đây chỉ là một cái gọi là để giá đỡ thôi được chưa rồi đến ở giữa phía giữa này phần giữa này phần giữa thì chúng ta có một cái gáy gọi là gáy sách bạn vẽ từ trên xuống nha ờ, cho nó một màu khác các em nhớ là đây là mới đánh dấu thôi nhá để cho nó màu khác thì các em nhấp nó chuột phải chọn format shape đó ở bên này à, chúng ta chọn màu cho nó là màu hồng đó nhá đấy solid fill tức là tô với cái màu tô như này rồi bây giờ thầy mới đây là thầy gọi là các em đã hình dung ra cái cách đặt cách đặt nó như này để chúng ta bao quát được xung quanh đây cái phần này, này chỉ là cái phần để diện tích thiết kế ở bên ngoài thôi còn chủ yếu nó là ở đây rồi bây giờ thầy mới tìm là làm một cái tạp chí về người mẫu chẳng hạn tạp chí về người mẫu nha ngồi thì thôi tìm nhau bây giờ này chúng ta sẽ đặt một cái bìa đằng trước một người mẫu chúng ta đặt như sau các em chọn picture Đấy, hoặc là chúng ta sẽ chọn một cái hình thầy chọn một cái hình người mẫu hình này à, thì đặt vào đây nhé đặt tạm vào đây thôi được chưa các em vẽ một cái hình chữ nhật cho thầy nhá đây bước tiếp theo là chúng ta insert chúng ta chọn một cái hình chữ nhật Đấy, được hình chữ nhật rồi thì các em nhìn sang bên tay phải nhìn sang bên tay phải cái phần có picture đây picture and texture field chúng ta chọn file các em chọn cái thư mục mà các em có ở trong sau này các em sẽ tạo một thư mục Đấy. tạo thư mục ảnh Đấy. À, thầy xem là ảnh cô nào đẹp đây là thầy nói là để làm cái hình cái hình chỉ là cái gì cái hình chỉ là cái trang trí thôi nhá Đấy, ví dụ tôi chọn cô này được chưa rồi thế thì đối với cái hình mà dạng bìa mà nền đen như thế này Đấy, thì các bạn kéo căng hết cho thầy nhá được không Đấy bước tiếp theo các bạn cái các bạn nhìn thấy là thầy đặt như này đặt như này nha đặt kín ví dụ như là với một cái hình lớn thì chúng ta để như này Đó. Ờ, các bạn có thể đánh chữ lên cái phần phần đây thế còn cái tờ bìa à, cái gáy của nó gáy của nó thì các bạn nhớ cho thầy là các bạn phải chọn một trong số màu trùng với cái cô này là không thể lệch được cái màu khác các bạn có thể lấy màu đen làm cái gáy cho nó đấy các bạn lấy cái âm màu đen làm gáy cho nó các bạn xuống dưới chỗ phần các bạn chọn chỗ này có ba cái nút nhá nút đây là nút đổ bóng này còn nút đây là nút màu tô này thì có màu tô là bên đây là ký hiệu màu tô còn đây là ký hiệu là đường viền thế ở đường viền thì chọn không màu thì thầy chọn vào no line Đấy, nó sẽ không có màu viền nữa rồi đến màu tô thì thầy chọn uh, một cái màu và nó trùng với cái màu đen ở đây lẽ ra cái này nó phải có một cái bút thử nhưng mà ở đây ở trong chương trình này nó lại không có thế thì chúng ta sẽ chọn một cái màu tối đấy, tối để giống ở đấy chúng ta có thể di chuyển nó chọn một cái màu trùng với cái màu kia Đấy. trùng màu đen bên này bên này cũng vậy nhá bên này thì các bạn cho một cái bìa tạp chí khác các bạn cho nó insert các bạn chọn một cái hình bởi vì là những cái hình người mẫu đa số người ta để hình chữ nhật người ta không xén không bo tròn không kiểu làm tròn đấy tùy theo từng cái cái này chúng ta chọn file khác chúng ta có thể chọn một cái màu khác đây là đây là ví dụ đây không được đẹp lắm nhưng mà cả lớp vẫn nhìn thầy chứ có à alo có đã có nha ừ, ờ nhá thế thì ở đây ở cái bìa thứ hai các em có thể chọn một cái hình gọi là phụ thôi chủ yếu là cái bìa thứ nhất Đấy, các bạn có thể chọn một cái Ờ, thư viện ảnh của thầy nó nghèo nàn quá nhưng mà chúng ta học cái kiểu cách ở bên này để chúng ta hiểu vấn đề hơn để thầy thế nào xem chọn được cái hỏi thôi để bên này nhá rồi thế thì chúng ta nhìn thấy này ba cái này chúng ta luôn luôn cái chữ online là chữ căn chỉnh các em ghi vào cho thầy chúng ta căn chỉnh top là nó bằng đỉnh nhau đấy bằng rồi thế bao giờ nó lệch thì các em kéo như thế chỗ này chúng ta cho bằng nhau nhé ở đây cũng thế nhá đấy, xong bây giờ chúng ta sẽ ghi chữ lên trên này rồi với với những cái bìa tạp chí thì nó nó mỏng thôi nếu mà bìa tạp chí thì các em nó mỏng thì các em cho nó không gáy và các em cho nó sát vào không đóng bìa à, không không đóng gáy ở bên kia thì chúng ta cho sát vào nha sách thì chúng ta mới cho nó vào gáy tức là sách này người ta gọi là đóng lồng bên trong của nó là ốp cái bìa vào chỗ này là chúng ta chỉ là đóng ghim đấy tức là không có gáy không nhiều trang thì chúng ta để như này các bạn hiểu chưa alo nhá với cái thể loại này thì chúng ta làm như vậy thầy sẽ làm rất nhiều thể loại để các em nhìn đấy thế xong rồi bây giờ ta mới chèn một cái hộp chữ vào đây để chèn chữ vào đây các em lại vào hình khối xếp các em chọn cho thầy cái nút có chữ text box đấy nhá chúng ta phải chọn insert là insert là chèn ờ, chúng ta hiểu là đây có nghĩa là chèn vào đó các em đánh vào đây và đây thì đầu tiên chúng ta cứ tập vào gõ chữ bình thường các em chọn chữ màu vàng cho thầy đó. Các em chọn fashion nhé yeah. Đó. rồi ở chỗ này các em bây giờ nền nó màu trắng nền màu trắng thì các em phải làm nào để cho nó hết nền màu trắng đấy thì các em ghi cho thầy chúng ta chọn vào cái đây nhá em nhấp chuột phải cho thầy chọn chữ format shape Đấy. chọn đây là sau nó hiện ra cái nút này thì chúng ta chọn no phim thì sau đó thì các em đặt ở chỗ nào cũng được Đấy. và no line Đấy. thì chúng ta đặt ở chỗ nào cũng được nha đó chú ý Đấy. rồi đấy chúng ta gọi là một cái bìa tạp chí thời trang bây giờ chúng ta ghi chúng ta lại copy cái hình này xuống tiếp một lần nữa à, copy này để copy các em giữ phím cần trôn thầy đọc rất chậm nhá ta copy xuống cái dòng chữ ở đây các em cho nhỏ lại nhá các em cho nhỏ lại bằng cách các em chọn font chữ bấm chọn nó nhỏ lại đó. em cho Đấy. Đấy, em có thể là fashion này đấy là ờ, tạp chí của tây thì chúng ta có thể đánh chữ là hai không hai mươi các em có thể thêm những cái dòng chữ khác vào đây đây là cái cách copy để, để cho chúng ta trang trí Đó. rồi chúng ta có thể điền thêm nhiều cái khác ví dụ như là chúng ta có thể nói nhiều kiểu Đấy. đây nha cái này các em lại giữ gần chôn để copy ra các vị trí ở đây ở vị trí cần trôn lên đây đó các em có thể ghi mà party uh, party rồi xuống dòng một chữ khác chẳng hạn với cái màu này với cái này các em có thể cho một chữ cho một cái màu màu color em cho thầy một cái chữ màu hồng hồng nhé Đấy. rồi chúng ta đặt thêm những cái sự kiện vào đây đúng rồi mở rộng cái này ra để nó hiện chữ ra nhé đó cho chữ rất là nhiều thứ lên trên người ta muốn quảng cáo cái này muốn quảng cáo thứ thế thì ờ, các em nhìn thấy là trong cái bìa fashion ở đây có rất nhiều thứ mà chúng ta cần đánh và trang trí vào đấy thế thì qua cái bài qua cái này thì các em nhìn thấy là đây có rất là nhiều bìa về thời trang người ta quảng cáo alo cả lớp alo dạ nghe thấy thầy chưa tôi ạ đấy nhá dạ thế, thì ở dạng thể loại này đầu tiên đơn giản nhất thì các em sẽ làm thế này rồi các em muốn thêm chữ nữa thì các em lại copy cái hộp này bằng cách giữ cần trôn đẩy lên trên này đấy các em đánh nó vào đây đánh nó vào đây của bạn nào kêu nhỉ đó rồi các em có thể cho thêm rất là nhiều thứ uh, copy những cái sự kiện mà người ta cần nêu ra cái ngày hôm đấy để chúng ta cho vào đúng không đây là một cái gọi là mẫu có rất nhiều đa dạng đấy bạn nào vừa học nhá lại còn vẫn còn thưởng thức âm nhạc nữa thế thì nghe thầy làm sao được alo các em thế thì thầy mất công dạy cho chúng ta thầy dạy rồi mà ở trong vẫn cứ nhạt thôi nhá những bạn này là không tôn trọng thầy rồi thầy đang dạy các em để các em phải làm giống và làm đúng cho thầy mà các em không không làm được thì thôi thầy chịu luôn rồi còn đây là phần đến phần thiết kế thầy đang dạy các em rồi mà các em vẫn còn coi thường này chết đây các em nhìn đấy nhá đến cái bìa này người ta cho thêm những cái quảng cáo ở các nơi vào đấy ví dụ như chỗ này cũng vậy đây bên này quảng cáo thế thì chúng ta có thể cho chữ đằng sau ví dụ như ở đây cho chữ đằng sau người sau cái đầu hoặc cho chữ đằng trước thế nhưng mà đây như đây chúng ta thấy là thầy cho chữ đằng trước à, rồi cho những thêm những cái dòng chữ khác thế là chúng ta thấy là những cái mẫu quảng cáo rồi thầy ghi là ở đây thầy cho chữ là mùa mới chẳng hạn chúng ta cho chữ nó nhỏ lại nhé chỗ này các em cho chữ nhỏ lại mỗi kích thước nó một khác nhau Đó. ra phóng to lên thì chúng ta làm chỗ này các bạn cho nó to lên một chút bằng cách dùng tay ba phím là ship control và móc vụa và cái dấu lớn hơn nó cũng nhỏ hơn nhá chứ không phải là mũi tên đâu Đấy, bây giờ ở đây thì thầy cho một cái màu khác hoặc là màu trắng nếu chỗ vùng đen thì chúng ta cho nó màu màu trắng Đấy. cho nó nhỏ lại nếu nó cách xa quá thì các bạn lại chọn thế này chọn vào đây paragraph chúng ta cho nhỏ lại đấy bốn cho lùi lùi vào các bạn có thể chọn phông chữ khác bằng cách các bạn chọn vào đây các bạn chọn phông chữ khác đấy phông chữ mà nó thật đẹp thì, thì là mình dùng đúng đấy các bạn có thể đặt nó xuống dưới này đặt làm sao cho nó hợp lý đấy đấy các em nhìn thấy không đây là cái mẫu đầu tiên chúng ta thiết kế thì ít ra chúng ta phải biết cách mà đặt kích thước trang Đó. rồi chúng ta biết cách sao cho màu sắc nó trung thực mà nó đúng Đấy, các em nhìn thấy ở đây nhá riêng ở đây thì nó là cả cái hình thì chúng ta thấy là fashion là chúng ta cái từ này nó phải tương phản với lại cái màu đen ở phía dưới đó tại em gì nào đó rồi bên này các em cũng làm như thế nữa nhá rồi bây giờ đây là một cái ví dụ đầu tiên ví dụ đầu tiên liên quan đến thiết kế thì chúng ta thầy chưa dạy phức tạp thầy mới dạy gọi là cơ bản thôi đấy thì các em bây giờ các em sẽ tập làm cho thầy nhá tập làm cho thầy chúng ta có thể cần chúng ta vào design chúng ta chọn màu sắc Đấy. chọn màu sắc ở trong này nhá trong phần design này nó là các bộ màu đi với nhau đây chúng ta chọn ở đây nhá đây là phần bộ màu đi cùng nhau còn chọn cái hộp gì cái chữ gì thì các bạn nhấp cho thầy chuột phải chọn cái nút cuối cùng là format and đấy xong anh em chọn phần tô và phần không tô alo cả lớp hiểu chưa vâng nhá phần tô phần phần không tô đấy thì bây giờ cả lớp làm cho thầy một cái bìa mẫu làm một cái bìa mẫu à, với các em có thể lên Google các em chọn kiểu dáng kiểu dáng có tên là các em ghi cho thầy fashion cover để search cái từ khóa này ra để chúng ta tập làm như thế này nhá ảnh các em tự chọn người mẫu và chưa có chưa chèn cái này đâu các em tự chọn người Việt Nam được hoa hậu các cái thứ thoải mái nhá nhưng mà chưa có chữ đâu đấy cái ảnh nó phải chống như của thầy xong tương tự bên này nữa thì các em có thể thêm phụ vân vân các thứ vào alo hiểu chưa cả lớp hiểu chưa vâng ạ nhá đây là làm chúng ta tập làm chữ cho dày hơn thầy được cho nhiều vào một tí nhá cho đẹp nhớ là các chữ là đừng phải đi theo cái hộp Đấy, chúng ta chọn lên đây chúng ta lại chọn một cái khác các em ờ, sẽ làm cho thầy thật ờ, từ cái bình thường từ cái đơn giản nhất xong cho đến cái phức tạp giờ chúng ta sẽ làm cho thầy những cái bìa như này trước đã xong lát nữa thầy sẽ dạy cho chúng ta cách làm bìa phức tạp cái bài này của thầy có trên youtube chưa ạ chưa đã có đâu à có bìa của cái khác thôi nhưng mà đây là bìa người mẫu lần đầu tiên thầy làm thôi à, dạ. là... dễ mà các em cứ tập làm cho thầy đi chúng ta tìm kiếm cho thầy trên đây các em vào đây các em xem rất là nhiều mẫu đấy các em làm cho thầy nhá alo vâng ạ còn người mẫu thì các em tự chọn đấy người ta viết chữ lung tung xung quanh hết tất cả này đấy là cái kiểu này nó chuyên như này thế à, riêng cái tờ bìa kiểu này thì nó toàn giống này hết cả lớp hiểu ý thầy chưa vâng ạ Đấy các em làm cho thầy nhá Nhớ từng bước từng đoạn cho thầy Trong uh, Youtube cũng có những bài thầy làm bìa rồi Nhưng mà bìa là bìa khác nhớ nhấp chuột phải nhá cả lớp nhớ chuột phải chọn format shape chọn ở đây có phần tô và phần không tô này nhá à, phần tô là đây là không tô còn đây là tô chúng ta chọn không tô Đấy. các bạn có thể có chữ có tô được thì nhưng mà màu màu chúng ta chọn nó phải hợp lý màu đen vào đây thì nó gọi là che lấp cái phần này ví dụ như thế nhưng mà ra nó cũng không được à, thôi để hệ được bây giờ có cần thầy à, lưu cái bài này à, thành phim luôn không đặt lên để các em vào xem các em làm theo không có nhá yeah. thầy lưu luôn nhá